Uh, xin chào các thầy cô Ở video hôm nay thì ờ, xin giới thiệu với thầy cô hai nội dung chính Nội dung thứ nhất đó là mở file ghi hình buổi dạy của mình trên Zoom Nội dung thứ hai đó là một số video ghi hình của mình khi thầy cô muốn mở nhưng lại không mở được và cách khắc phục như thế nào Nội dung thứ nhất đó là việc mở file ghi hình buổi dạy thì thông thường khi muốn ghi hình buổi dạy thầy cô đều ấn nút record ở Zoom phần mềm sẽ ghi hình buổi dạy của thầy cô và khi thầy cô kết thúc buổi học vào end meeting thì phần mềm sẽ tự động convert video buổi dạy của thầy cô và để xem được video buổi dạy của mình thì thầy cô có thể vào phần file manager hoặc là zip pc thế cô tìm đến thư mục nó là document sau đó chúng ta chọn đến folder zoom và chúng ta sẽ có các cái video ghi hình buổi dạy của mình khi thấy cô mở ra thì nếu như buổi ghi hình của thầy cô thành công và được phần mềm chuyển đổi thành công thì sẽ có file zoom gạch dưới 0.mp4 như vậy là cái đuôi mp4 này và thầy cô chỉ cần kích đúp là thầy cô sẽ xem được cái buổi à, ghi hình của mình à, tuy nhiên thì có một số trường hợp do một số thao tác à, sai mà khi thầy cô mở lên thì cái file ghi hình của thầy cô nó lại có cái biểu tượng như thế này double click to convert zoom và khi thầy cô mở ra thì không thấy video nào cả mà sẽ ra một cái giao diện khác vậy làm thế nào để có thể chuyển đổi được cái file này thành file mp4 video mà thầy cô có thể xem được thì chúng ta sẽ làm như sau thầy cô sẽ vào phần file manager chọn đến ổ C chọn user sau đó thầy cô chọn đến các view phía trên và thầy cô chọn đánh dấu tích vào hidden item nếu chưa tích thì cô tích vào sau khi tích vào phần đó xong thầy cô vào lại phần document vào lại zoom vào lại cái video mà thầy cô không xem được lúc nãy chúng ta sẽ ấn chuột phải chọn open with chọn to another app chọn more app thì cô kéo xuống chọn look for another app on this PC lúc này thì à, sẽ đến cái đường dẫn mà giúp chúng ta có thể chuyển đổi được cái file video thành file mp4 mà ta xem được thì thầy cô sẽ vào phần đầu tiên đó là vào phần My PC thì có thể ấn vào đường dẫn này và chọn đến My PC sau đó thầy cô chọn đến app data thầy cô chọn đến thư mục ramming kéo xuống cuối cùng chọn đến zoom chúng ta chọn folder bin ở folder bin này thì cậu sẽ có rất nhiều file có đuôi là .exe thì trong những file này sẽ có file mà giúp chúng ta chuyển đổi đuôi được thì thầy cô sẽ chọn đến file cuối cùng có tên là ztscorer.exe thầy cô chọn nó và ấn open sau khi ấn open xong thầy cô đợi một vài phút để phần mềm convert video của thầy cô sẽ thành file mp4 mà, mà thầy cô có thể xem được